em ơi có bao nhiêu em ơi có bao nhiêu có sáu mươi năm cuộc đời dạ. hai mươi năm đầu sung sướng không bao lên facebook luôn á hai mươi năm sau sầu tư cao vời vời hai mươi năm đó là bao ơi dạ. là thế nơi làm quay phim mà đang lên facebook là bao có bao nhiêu có bao nhiêu là chơi bấy nhiêu có bao nhiêu đời em ơi đã rồi đôi ta biết yêu nhau khi ta yêu nhau thì yêu cho tròn đời em ơi đừng có là bao khi ta yêu nhau thì yêu cho tròn đời em ơi em có là bao anh lớn em ơi mời con bao nhiêu